Hello, xin chào mọi người, à, lại là mình đây, mọi người có khỏe không? Thì hôm nay à, cũng là cái series về à, thực hiện về cầu và dừng nghỉ à, để chia sẻ với các bạn về cách dừng, cách nghỉ như thế nào để cho các bạn tham khảo. Thì à, không à, để cho các bạn chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ vào luôn. Thì à, Cầu hôm nay rất là đẹp các bạn. Cầu AI. Thì uh, mình nghĩ rằng là mong sao là cho nó suôn sẻ. À, hoặc là không suôn sẻ thì cũng được thôi. Yeah. Thì để cho các bạn tham khảo. À, bằng trên nãy giờ mình thấy là tỷ lệ nó cũng nắm nhắm nhau đó các bạn nhưng mà mình nghĩ rằng là vào một tay cho nó khí thế ra cái này mình cũng chưa soi gì đâu mình cũng bắt ờ, thư cầu bạch thôi hy vọng là nó sẽ thắng năm ba ô Khả năng cao lắm bạn ơi. Như vậy là mình đã thành công. Và để mình xem nào. Khi mà mình à, là lựa chọn một cái ván nào đó mình được cân đong đếm rất là nhiều. như các bạn đã từng à, biết mình từ rất là lâu ấy thậm chí là những người bạn mà đã chơi cách đây vài năm rồi đã biết đến mình rồi à, nghe giọng mình là biết đến mình rồi thì các bạn không còn hoài nghi về cái độ mà à, mình thực chiến nữa hầu hết giờ anh em đã hiểu được và anh em đều thấy được mình như thế nào trên cuộc chơi này sự bình tĩnh điềm tĩnh nó không phải là bản thân các bạn có đâu mà nó xuất phát à, là từ quá trình mà luyện tập từ quá trình mà hiểu được cái phương pháp hiểu được mọi thứ về cái cuộc chơi này thì trở nên nó điềm tĩnh hơn để tay này sẽ win đó bạn khả năng phán đoán của mình nó dựa vào cái kinh nghiệm của mình ok vậy là 68 vì những cái tay mà mình gọi là thích ấy, thì mình đặt uh, hầu như là rất là nặng ký còn những cái tay nào mà mình không chắc ấy, là mình có thể là đánh giảm nhẹ lại Ờ, khả năng nó đi cầu 12 rất là cao luôn các bạn. Vì mình thấy rằng là cái cái cầu ngày hôm nay nó đi rất là đều. Nhưng mà đó là cách nói của mình thôi. Còn như thế nào thì đó là do cái cung cầu nó chạy nữa các bạn. hòa thì cái trang này nó có rất nhiều cái phỉnh để mình lựa chọn mình vẫn đặt bên cơ thôi tại vì mình thấy lần cầu hôm nay rất là đẹp mà mình khả năng mình quan sát thì mình nghĩ rằng là bên cơ nó chiếm lợi lợi thế rất là lớn và trong quá trình chơi ấy, thì uh, bên cơ nó rất là lợi thế nha các bạn. Khi mà mình thắng rồi đó là mình có thể là dừng nghỉ đúng lúc, đúng thời điểm thì mình sẽ có được cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao. Và trong những cái series mà của mình chia sẻ à, thì các bạn phải thấy được rằng là cái dừng cái nghĩ của mình nó khác với các bạn như thế nào, ra làm sao và các bạn phải học được điều đó, thấy được điều đó để cho tích lũy cái kinh nghiệm cho mình. Thì ờ, mình sẽ giảm nhẹ thôi. Vì cái tay nào không chắc là mình không dám vào một cái tay lớn Thì mình cũng lên là 817 rồi đó. Mình sẽ um, đi cái ván này. Tại vì cầu lăn rất là đẹp các bạn. hy vọng là nó sẽ thắng tại vì mình rất là kỳ vọng vào cái cái ván này. Thì trong quá trình mình chơi đó thì mình cảm thấy vừa đủ là mình sẽ dừng chứ không như các bạn là các bạn cố gắng rồi các bạn à, gồng đủ thứ mọi thứ làm cho nó, nó áp lực đó còn mình thì mình cảm thấy đủ là mình dừng mình đủ là cảm thấy đủ chứ không phải là mình ờ, không có tham là mình thắng đâu các bạn nha mình nói rồi mình có tham mình có tham và mỗi trận đánh mình đều có tham cả chứ không phải là mình không tham đâu đó nhưng mà đó là một quy luật tất yếu để gia tăng cái chiến thắng cho mình còn nếu như mà không tham thì không thể chơi được cái bộ môn này à, nhưng mà mình phải biết tham như thế nào nó vừa đủ đó đó là điều quan trọng nhất chứ không phải là các bạn đi lội bỏ cái lòng tham của nó nó rất là khó hầu như là không làm được đó là nếu như mà cái tay này mà nó nó thua đó thì mình cũng dừng và thắng mình cũng dừng thì mình cũng nói luôn đó là vấn đề đó tại vì mình đánh theo cái lãi mà còn dư của mình nó chứ không phải là khi mình đánh cái lãi dư này là mình cảm thấy thua là mình tiếc nuối hay mình cover đâu nó không có vậy ờ, nếu như mà tay này nó thua mình cũng dừng và thắng mình cũng dừng OK, ờ, như vậy là đã thua, thì mình, ờ, chỉ muốn muốn là mình lấy cái lãi đó mình dập thôi. Ờ, còn lại những cái khoản mà mình thắng ra thì mình giữ lại đó. Và mình, ờ, đã nói rằng mình giữa các bạn nó khác nhau ở một điểm là cover và không biết dừng nghỉ. Nên qua video này các bạn sẽ thấy được cái độ tham khảo của mình và áp dụng cho các bạn hay là để cho các bạn hiểu biết hơn à, để cho tránh va vấp những cái mà không nên có à, video tới đây là chắc mình cũng xin tạm dừng và hẹn và các bạn ở số kế tiếp xin chào và hẹn gặp lại